Dạ vâng. À, rất là cảm ơn à, bác Công Lý à, đã đem đến à, cho Lan tỏa yêu thương cùng với à, cộng đồng mạng một cái nội dung chia sẻ rất là tuyệt vời trong buổi sáng tọa đàm ngày hôm nay ngày 11 tháng 8 năm 2022. Và để tiếp theo chương trình Lan tỏa yêu thương xin được kết nối tới chú giảng viên Hoàng Anh Khiêm. Đối với chú Hoàng Anh Khiêm thì à, à, cháu Minh à, à, xin được à, gửi tới tất cả các chú các bác cũng như là cộng đồng mạng một cái nội dung chia sẻ của chú Lê Văn Sơn À, một cựu nhà báo. À, thưa tất cả các bác các chú và cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua chúng ta đã biết rằng là đối với cái vụ án biêu cục cầu voi à, từ sau phiên giám đốc thẩm đến nay thì chỉ có gọi là báo mạng hay nói một cách khác đó là gì những người yêu công lý những người làm chương trình những trang mạng mạng tư nhân ở trên à, nền tảng Facebook YouTube TikTok à, người ta quan tâm tới cái vụ án biêu cục cầu voi người ta chia sẻ các thông tin đến các vụ án đưa của cổ voi à, theo một tính chất là đấu tranh à, trực diện còn lại hệ thống báo chí chính thống trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng biết rằng là gần như họ câm nín hoặc nếu như họ có chia sẻ thì cũng chỉ là những cái vấn đề nó đã hiện hữu rồi ví dụ như sau phiên tòa giám đốc thẩm đồng loạt tất cả các báo đều chia sẻ nhưng chia sẻ theo thông tin của cái phiên tòa giám đốc thẩm cứ để đấu tranh phản biện lại cái phiên tòa và kết quả phiên tòa với quyết định 05 thì dường như không có một báo nào lên tiếng. Đây là một cái điều rất là đáng buồn cho cái hệ thống báo chí của Việt Nam chúng ta. Mặc dù đầu tọa sạn bây giờ nó lên tới gần 1.000 à, nhưng sức chiến đấu thì đây là một dấu hỏi cho lực lượng báo chí. À, và cũng chính bởi vậy nên là trong cái buổi ngày hôm nay cho mình sẽ đọc toàn văn cái nội dung của chú Lê Văn Sơn có chia sẻ trên trang cá nhân của chú có đề cập tới vấn đề báo chí. Mời tất cả các bác, các chú và cộng đồng mạng cùng lắng nghe cái tâm tư chia sẻ của cựu nhà báo Lê Văn Sơn. Cách đây 2 giờ, nhà báo Lê Văn Sơn đã chia sẻ cùng với thám tử Nguyễn Hữu Quốc và bốn người khác ở tại thành phố Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể như sau. Vài lời với các tòa báo và các nhà báo nước nhà. Từ hơn 40 năm Tôi cũng là đồng nghiệp của các bạn nên xin có vài lời tâm sự. Vụ án biêu của cầu voi nói chung và vấn đề của từ tù Hồ Sĩ Hải là một sự kiện lớn của đời sống chính trị xã hội nước ta. Nó lớn hơn ở mức có thể là một lý do làm sụp đổ, chí ít là gây khủng hoảng trầm trọng với nền tư pháp nước nhà. Từ ngày 7 tháng 8 năm 2022, tính đến nay đã 5 ngày. Trên nhiều mạng xã hội truyền tải lời thông báo của một người được giới thiệu là một vị tướng từ lệnh của tổ công tác đặc biệt. Sau khi phát biểu, người này còn có lời hứa với Tổng Bí thư, Tứ trụ với Bộ Chính trị, với toàn đảng, toàn dân sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vị tướng tư lệnh tổ công tác đặc biệt này là ai? Có phải là một vị tướng thật không? Hay là một kẻ ngáo ngơ? Vậy mà, các báo và các nhà báo nước nhà im re. Phát ngôn nói ở trên bắt đầu từ trang YouTube của Thanh Thám Tử Giật ẩn danh 2 số 2837 ngày mùng 7 tháng 8 năm 2022. Đến hôm nay đã phủ đầy mạng xã hội, không lẽ một hiện tượng như vậy không đáng để các báo và các nhà báo nhà nước lưu ý hay sao? Cũng cần thiết phải biết cái ông tư lệnh tổ công tác đặc biệt là giả hay thật? Phát ngôn nội dung như vậy là ngụy hay chân chứ? Để con phản ảnh cho xã hội biết chứ? Nghề và trách nhiệm nghề nghiệp của nhà báo mà. Vậy mà các báo và các nhà báo của nước nhà vẫn cứ im re lỡ nội dung trên là của bọn phản động, của các thế lực thù địch, phao tin để chống Đảng Quang Vinh, chống nhà nước yêu Việt thì con để tham mưu cho Đảng, chính quyền các biện pháp xử lý nữa chứ. Vậy mà các báo và các nhà báo nước nào cũng em re. Trên trang YouTube thành Thám Tử Lẫn Danh 2 ở trong nước đâu có khó tìm. Các báo và các nhà báo nhà nước có thẩm quyền và trách nhiệm tìm hiểu và xác minh nội dung truyền tải này mà. Hiện tại, theo phát ngôn của vị tướng tư lệnh tổ công tác đặc biệt thì vụ án của Từ Tù Hồ Dĩ Hải đã được lật ngược vấn đề. Hồ Dĩ Hải không hề liên quan tới vụ án. Nếu điều này được chứng minh thì nhà báo tự do Trương Châu Hữu Danh là một người anh hùng. Người anh hùng thật sự với hai chữ viết hoa trang trọng trong trận chiến bảo vệ công lý, bảo vệ nền tư pháp của nước nhà. Việc Trương Châu Hữu Danh vi phạm pháp luật vấn đề gì là một nội dung khác dạ vâng hoàn toàn nhất trí với cái nội dung này của à, chỗ chú lê văn sơn cháu mình phải dừng lại để phân tích và nói thêm ở chỗ này chúng ta biết rằng là cái vụ việc à, trương châu hữu danh tham gia à, một số cái vấn đề liên quan tới cần thơ thì à, đã bị à, các cơ quan chức năng khởi tố và tòa án cũng đã phán xử đã à, xét xử và đã phải đang ngồi tù Đó. nhưng cái việc mà trương châu hữu danh có tác động và có những cái vấn đề liên quan tới vụ án vưu cục của voi đây là cái vấn đề nhân dân và những người yêu công lý ghi nhận bởi vì không có những thông tin đó thì có lẽ nhân dân vẫn mịt mù vẫn cứ tin tưởng vào cái hệ thống tư pháp của chúng ta nên là trong mình phải dừng lại ở chỗ này để nói như vậy và đặc biệt là đối với cái vấn đề đóng mường hoặc đơn của chú Lê Văn Sơn đó là việc Trương Châu hữu danh vi phạm pháp luật vấn đề gì đó là một nội dung khác nó không liên quan gì tới vấn đề vụ án vưu cục của voi cả là dạ vâng à, xin à, được tiếp tục nội dung của nhà báo Lê Văn Sơn các bạn nhà báo có nhớ thời kháng chiến trong mỹ không? Có một nhà báo chiến trường đã chụp được từ phía trước hình ảnh những người lính xung kích đang công đồn. Để có bức hình đó, người bấm máy chắc chắn phải đi trước cả những người lính xung kích đi đầu. Chẳng nhẽ các quý báo và các quý nhà báo của nước nhà cứ phải chờ chỉ đâu biết đó. Có một thằng chuyên viên đột quỵ trong nhà của nữ bí thư tỉnh ủy là Bu vô viết nhầm rầm rầm ồ à vâng xin được à, cảm ơn chú lê văn sơn với một cái dòng trạng thái trong ngày hôm nay cách đây 2 giờ ở tại thành phố hồ chí minh tức là ngày 11 tháng 8 năm 2022 Dạ vâng, à, đây là một cái bài viết mà cháu Minh cũng à, thực sự là rất là tâm huyết với chú Lê Văn Sơn nói về vấn đề báo chí nước nhà mà như Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là những người làm báo là những người uh, chiến đấu trên mặt trận tư tưởng là những người chiến đấu bằng nét chữ bằng ngòi bút à, Xin à, cảm ơn chú Lê Văn Sơn và cái vị khách mời trong ngày hôm nay cháu Minh xin được mời chú à, Hoàng Anh Khiêm, một giảng viên à, đại học đến từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ có góc nhìn trong chương trình ngày hôm nay cùng với Lâm Toàn Thương. Xin trân trọng mời chú ạ. À, chào, xin chào. Ủa sao cái camera của chú nó không bật? Camera của chú đang bị tắt, à, đang bị bị làm sao ấy? vẫn bị vẫn bị đen chú ạ chú có thể là thoát ra xong vào lại chú thoát ra xong vào lại thì nó sẽ được dạ vâng ok à, camera tốt rồi chú ạ đẹp rồi mời à, chú hoàng khiêm sẽ có góc độ chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay của cháu minh lan tỏa thương ạ mời chú ạ ờ, cảm ơn à, minh vừa mới đăng cái bài à, viết của nhà báo lê văn sơn bàn tôi anh lê văn sơn hiện đang ở bến lức tôi hay là bán rượu nhàn đấy rồi là phẩm tư đấy thường xuyên trao đổi tin nhắn với nhau <laughs> về về những cái <coughs> bằng chứng hay là nhân chứng xung quanh cái vụ biên cục cổ vòi thực ra mọi thông tin về cái cái nhân chứng đấy và hung thủ ra đầu thú đấy thì chúng tôi đã nắm được là hơn năm nay rồi thế còn gần đây thì dội lên hai cái bài báo của lê văn sơn <laughs> tôi mới đùa vui với lê văn sơn mà thôi bây giờ mình à, bay ra hà nội rồi ghé quảng ninh đấy nhậu với phạm tư ở cơm chay nàng tấm ở cái chân liên tử đấy rồi à, rủ rượu nhàn ra luôn <clears throat> <laughs> thì, thì trước đây thì Diệu Nhàn đã từng nói với tôi rất nhiều lần về cái ờ, nhóm hung thủ này nhóm hung thủ gồm ờ, tám chín tên chứ không phải là một hai ba tên <laughs> và càng không phải là, là chỉ có một hồ di hải mà lại ra tay một cái hiện trường kinh khủng như vậy thì cái đêm 13 tháng 1 năm 2008 đó thì cái dân ờ, nhân dân ờ, bà con xung quanh cái ấp năm nhị thành ngay bộ của cổ voi thì có cho cho biết có thể là nhắn tin cho Diệu Nhàn, nhắn tin cho Phương Nhã hoặc là nhắn tin cho tôi là khám tử cao và cái đêm đó là, là rất huyên náo nó hành sự khoảng từ là 10 giờ đến 2 à, giờ sáng chứ không phải là 7 8 giờ tối như là, là, là cáo chàng đã nêu nó là có thể nó là khá công khai có điều là cái chốt dân phòng ấp năm đấy ngay trước bưu cục của voi đấy là đêm đó không hoạt động <coughs> đóng cửa mặc dù là vẫn có cờ bay thế rồi có đèn sáng ở trong và đèn bưu cục thì luôn luôn sáng và cả trên lầu nữa thì không có cái chuyện tức là, là, là bưu cục tổ voi này lại xảy ra án mạng lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ điều đó là hoàn toàn là bịa đặt Cho <coughs> còn ờ, nhân chứng ấp năm xã Nhị Thành này còn cho biết là có một cái xe biển số xanh bảy chỗ biển số xin lỗi biển số Campuchia bảy chỗ ngồi màu đen trong đó có hung thủ trong đó có bảy tám hung thủ rồi nó phân chia nhau ra là chỉ là năm ba tên ở trong cái bầu cục thôi còn tất cả là giải ra để mà cảnh gác bên ngoài <coughs> một nhân chứng khác đã cho biết rằng là khoảng 2 giờ sáng đấy thì có một uh, nhân vật nữ đi xe máy đến một cục cầu voi để đón một cái người cao to đấy từ bưu cục bước ra mở cổng là bước ra và camera cũng ghi lại cái hình ảnh rồi còn rất nhiều những cái, cái, cái bằng chứng khác nữa đấy mà chúng tôi đã trao đổi với nhau đấy thậm chí diệu nhàn còn cho tôi biết là, là có những cái clip nóng của luật sư Trần Hồng Phong về hai mẹ con bà bà Loan mới lại Châu Thủy tôi nghĩ đây có thể là cái bằng chứng khủng bố khống chế nhưng mà những cái chuyện này là chúng tôi không được phép công bố nhưng nay bây giờ có thể là há lộ lần lần rồi còn cái bài báo của Lê Văn Sơn đấy nói thật là, là, là tôi cũng là một ờ, nhà báo đấy từ thập niên 70 80 và đã có thẻ đàng hoàng thậm chí ờ, đầu thập niên 80 là ờ, anh Đào Việt đấy là muốn về quê quê miền Bắc mà anh Đào Việt là phóng viên thường trú báo nhân dân đấy. ở Minh Hải hồi đó còn cái tỉnh Minh Hải thì muốn bàn giao cho tôi là nhận cái ờ, nhiệm vụ phóng viên thường trú báo nhân dân báo đảng <laughs> ở mảnh đất tận cùng tổ quốc này thế nhưng anh bảy minh cái báo minh hải đấy thì là khuyên tôi là không nên tham gia bởi vì nó rất là cơ cực <laughs> ngày đó chúng tôi thường nói với nhau tức là nhà văn nhà báo nhà giáo nhà thơ không có nhà bếp ngẩn ngơ tối ngày <laughs> với đây nhuận bút là bèo bọt lắm không đủ mua vài bát phở <coughs> mà chúng tôi đã kết luận là nhà báo là một nghề nguy hiểm thế nhưng đến này đến nay chúng tôi thấy rằng là là nhà báo à, cái nghề làm chính trị mới là cái nghề béo bở nhưng mà là thực sự nguy hiểm nguy hiểm của chính sự hôm nay đấy sự rối loạn chính sự hôm nay đấy cũng bắt nguồn từ cái cái nghiệp báo nghiệp báo chí bắt nguồn từ cái cái nghiệp chính trị già và cái vai trò trung gian đó là lực lượng công an với tổ hiệu còn đảng còn mình thế thì tiện đây tôi cũng tiết lộ luôn tức là cái ban chuyên án đặc biệt đấy có thật hay không ai tổ chức rồi tổ công tác đặc biệt đây do chị Diệu nhà làm tổ trưởng đấy Alibaba <laughs> làm tham mưu đấy rồi rất nhiều ông vệ tinh khác tham gia ban chuyên án ra bắc vào nam đến tận sao huyệt long an đến tận giáp biên giới campuchia để mà tìm hiểu những cái nhân chứng những cái chứng cứ phạm tội của cái tập đoàn tội ác Long An hay là cái cái tổ chức xã hội đen của Út trang và trưởng gà ở Campuchia vân vân thì thông tin rất nhiều nhưng mà thực ra mà nói là, là tình hình nó rất phức tạp ngoài 13 cái án mạng bất minh bí ẩn ở Long An thì còn có thêm 57 cái án mạng nữa xảy ra ở biên giới cái vùng Long An tiếp giáp với lại cơ sở ờ, cửa khẩu mobile đấy <coughs> thế nhưng là, là, là công việc nó cực kỳ nguy hiểm và cực kỳ khó khăn vì ban chuyên án đặc biệt này đấy, với tổ công tác đặc biệt này là hoạt động không có kinh phí các cựu chiến binh các cựu công an và những nhân chứng tịch tự nguyện này là phải tự bỏ tiền túi ra để mà trang trải có thể nói là rất cơ cực <coughs> chúng ta hãy thử nghĩ xem bằng chứng chứng cứ để mà tố giác để mà khởi tố ban chuyên án đặc biệt à ban chuyên án ở Long An cũng như cái tập đoàn tội ác Long An hay là tuyên hủy cái quyết định không 05 của tòa nhân dân tối cao vừa qua hơn hai năm rồi thế nhưng mọi việc vẫn chìm trong im lặng thế và báo chí im ra tứ trụ cũng im ra và đặc biệt là là, là cái tập đoàn tội ác cũng như những nhân vật chủ chốt như là trương hòa bình nguyễn hòa bình vẫn chưa hề có một tiếng nói công khai nào trên công luận trên báo chí hoặc là trên uh, những cái trang truyền thông của chúng ta mặc dù họ đã bị là, là, là xỉ vả tố cáo lên án rồi đề nghị là, là đảng và chính phủ là phế chuất muốn hòa bình vân vân nhưng tất cả vẫn tìm cho mình lặng một sự im lặng đáng sợ thì phải theo tôi đấy các chủ chúng ờ, chiến binh chúng ta ờ, thích lý luận nhất là bác ờ, công lý vừa qua đấy đã đưa ra hàng loạt những cái bệnh đề lý luận nhưng tôi tôi chỉ nêu một bệnh đề ngắn gọn thôi đó là có bốn năm cái sợ gì đó và 4 năm nguy cơ mất nước trước là 4 năm cái sợ đấy đó là gì đó là sợ sự thật thứ hai là sợ sụp đổ thứ ba là sợ trả thù thứ tư thứ năm là không biết là có sợ mất nước hay không hay là sợ trời sập hay không <laughs> thì thì nguồn gốc sâu xa của bốn cái sợ này năm cái sợ này theo tôi ờ, nghĩ rằng là nó xuất phát từ cái cái câu câu khẩu hiệu là còn đảng còn mình tức là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ đảng bảo vệ chế độ nhưng mà lại không bảo vệ trật tự xã hội hay là bảo vệ dân chúng như chúng ta đã thấy còn đảng con mình là gắn chặt bộ công an lực lượng công an nhân dân là phải tuyệt đối trung thành với đảng bảo vệ đến cùng cái chế độ <clears throat> cho nên nói vào mặt lý luận mà nói đấy, thì khi phân tích cái khẩu hiệu công an Việt Nam chúng ta khẩu hiệu là toàn đảng toàn minh đấy thì từ rất lâu rồi ông Đoàn Hưng Quốc tức là chủ nhiệm cái ban Việt học tại trường đại học Victoria chỗ ông đã chỉ ra hai cái sai cơ bản về nguyên tắc tổ chức xã hội ở Việt Nam nó là mặt lý luận là như vậy thứ nhất đấy nó trái hẳn với cái bản chất của công an bản chất này là bốn ờ, công an quốc gia nào đấy cũng có kể cả FBI của Mỹ thì trước hết thì công an phải bảo vệ luật pháp nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái vi phạm luật pháp là quá nhiều thậm chí vi phạm luật pháp quốc tế nữa <clears throat> rồi thứ hai đây là bảo vệ trật tự xã hội thì rõ ràng là, là cái sự việc nó diễn ra ở bưu cục cổ voi đấy thì ban chuyên án long an đã đã thực sự là bảo vệ cái trật tự xã hội hay chưa hay là bảo vệ dân chúng hay chưa mà trái lại lại có rất nhiều sai sót trong cái điều tra trong cái kết luận và viện kiểm sát nhân dân long an này đã đưa về cáo trạng và rõ ràng là có hành vi là xóa dấu vết không bao che hung thủ để lo tội phạm và bắt người trái pháp luật rồi tiến tới là xét xử người vô tội với bản án cao nhất là tử hình một tới ba cấp tòa sơ thẩm phúc thẩm và giám đốc thẩm trong khoảng thời gian là 14 năm bây giờ đã bước sang năm thứ 15 rồi quyết định 05 là từ mùng 8 tháng 5 năm 2020 22 20 thì ngay từ ngày đó chúng tôi đã thấy được những nguy cơ là bế tắc của cái vụ án này rồi nó bế tắc về cái pháp lý nó bế tắc về cái cơ chế hoạt động tố tụng nó bế tắc ở cái thể chế là còn quá nhiều những đại án thế kỷ quá nhiều những cái vụ án Thế là 12 ngàn vụ kháng nghị giám đốc thẩm. Và gần đây chúng ta thấy rằng là mới 1-2 năm thôi thì đã hàng chục những cái đại án như đại án cục lãnh sự bay giải cứu đại án kiết test việc ở tả án FLC của Trình Văn Quyết vân vân và vân vân nói chung là rất nhiều thế thì chúng ta thấy rằng là trong cái thể chế của mình này, thì rất nhiều quan chức trong tứ trụ trong các quan chức năng đấy thậm chí trong bộ chính trị là đều xuất thân từ long an à từ từ công an mà ra điển hình nhất là rõ nhất là nguyễn hòa bình thiếu tướng phó tổng cục phó cơ quan điều tra đấy, bộ công an từ năm 2008 hay là trung tướng Trương Hòa Bình sau này là trở thành tranh án toàn dân tối cao rồi là phó chủ, chủ tịch thường trực chính phủ anh em thủ tướng phạm minh chính đấy cũng xuất thân từ công an bí thư tỉnh quảng ninh rồi trưởng ban tổ chức trung ương và hiện nay là đương kim thủ tướng chính phủ thế thì gần như là cái thể chế chúng ta là cái thể chế công làm thịt <coughs> cho nên là có lẽ không ở đâu đấy mà lại xảy ra cái tình trạng tất nhiên là trường đó là đồng cải là đấy. thì mà công an lại tự động đồng nhất với đảng rồi đảng lại tự nhận và đồng nhất với dân tộc trong khi đó thì không hề có cái quan tâm đến cái vị trí dân tộc hay là mối an nguy của dân tộc trước cái hoạt xâm lăng nói thẳng là của Exxonbank Đại Hán Bành chứng Bắc Kinh mà trong tình trạng đó thì công an lại tuyên bố thẳng thừng là chỉ biết là còn đảng còn mình như vậy chúng ta sẽ xem được là hệ thống tư pháp Việt Nam này nó sẽ đi theo cái hướng này cái sai thứ hai đấy là cái khẩu hiệu này là trái hẳn với bản chất dân chủ vốn được xây dựng trên cái tính độc lập của truyền thông của tư pháp quân đội và công an truyền thống tư pháp quân đội và công an là phải độc lập với nhau thì mới thực hiện được cái việc giám sát hoặc là đối trọng với nhau theo tôi đấy thì trong một xã hội dân chủ thực sự thì công an phải được đặt dưới sự kiểm soát của các viên chức dân dân cử là quốc hội chứ không phải là của một đảng phái nào đó mà ở đây cụ thể chúng ta là đảng cộng sản việt nam <laughs> thôi thì bây giờ lý luận nhiều về cái thể chế dân chủ đấy hay là thể chế toàn trị đấy lúc này thì rất là hoài không thì tôi nghĩ rằng là có một cái sai thứ ba đấy nghiêm trọng không kém đó là cái phong trào chống tham nhũng tiêu cực không giống ai ở Việt Nam hiện nay cho nên cái thể chế đấy chính là nguyên nhân dẫn đến các việc quan chức trong chính quyền mặc sức trục lợi và từ đấy, đấy tham nhũng ở Việt Nam nở rộ như là nấm mọc sau mưa <laughs> cho nên chúng ta thừa biết rằng là chống tham nhũng trong một thể chế độc đảng toàn trị là hoàn toàn bất khả thi thì đây là cái mối tương quan giữa trục lợi và tham nhũng trong chế độ toàn trị và quan chức trục lợi thì nó phơi bày tính chất nghiêm trọng đó là suy thoái chính trị liệu còn bao nhiêu đảng viên cộng sản chân chính trong ủy viên ban chấp hành trung ương trong bộ chính trị trong cái hành vi trục lợi thì đối tượng mà mà mà, mà, mà nguy hiểm nhất đấy để trục lợi đấy đó là quan chức người quan chức đã trực tiếp hay gián tiếp chiếm đoạt tài sản người khác nó phơi bày cái tính chất suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng đạo đức lối sống của quần chúng <clears throat> thay vì thực thi bổn phận chức trách việc tuân thủ pháp luật chính sách nhà nước các quan chức lại cố tình vi phạm lạm quyền để vụ lợi trong 10 năm qua thì chúng ta thấy rằng là, là việc phòng và chống tham nhũng từ 2012 đến 2022 đấy thì đã có hơn là 19.546 vụ với 33.868 bị can đã bị khởi tố điều tra phần lớn là về các tội tham nhũng tham nhũng chức vụ tham nhũng kinh tế trong đó có 170 cán bộ cấp cao diện trung là quản lý 33 ủy viên nguyên ủy viên trung ương và hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong các lực lượng vũ trang cho nên chúng ta nhớ lại cái năm nguy cơ mất nước của Lê Quý Đôn tôi nhớ mang má coi như là thứ nhất là trẻ không kính già cái thứ hai là <coughs> là trò không trọng thầy thứ ba đó là binh kiêu tướng thoại, thứ tư là tham nhũng tràn lan và thứ năm là sĩ vô ngảnh tôi nói thật với các bạn tức là, là khi mà ban chuyên án đấy cũng đã đặt vấn đề hoặc là nhắn tin đấy là muốn nghiên cứu những cái phản biện của tôi trên cái kênh truyền thông của anh ờ, thám tuyển anh hai đấy, anh thanh thì tôi rất là, là, là vui là khi đó tin dùng thì tôi cũng cố gắng làm sao để mà giúp cái ban chuyên án này có cái hướng điều tra lại rồi là cơm nhưng mà sao mà nghỉ ngơi lên tấn tiến hành khởi tố à. rồi là anh tấn ăn cơm nhưng mà sao mà nghỉ ngơi đấy hình thành lên cái cơ chế xét xử nói chúng tôi đã nêu rất nhiều rồi đấy trong đó có ý kiến tức là bây giờ tứ trụ im lặng như vậy đấy để thủ thế hay để bao che hay để bưng biết thì cũng lúc đã đến lúc phải công khai cái việc xử lý vụ án mua mô cầu vai nó như thế nào trong cái công luận rồi các hoạt động của ban chuyên án các cựu chiến binh cựu công an đã thu được những cái bằng chứng có thể nói là bằng chứng thép không thể chối tội được đó là Hồ thi Hải không hề liên quan đến một cuộc cầu voi đó là hung thủ thật sự đã muốn ra đầu thú và đã có danh sách hung thủ rồi thế không thể im lặng mãi được cho nên bây giờ tình báo Hoa Nam điều khiển hay là Bắc Kinh điều khiển hay là thế lực ngầm này ra điều kiện như thế nào thì tứ trụ chính danh cũng như là hệ thống tư pháp hiện hành này. quốc hội bộ quốc phòng cần đánh bay ngửa đi không có gì mà bí mật cả không có gì liên quan đến hồ sơ AK bí mật quốc gia cả tôi <laughs> nghĩ có lẽ là, là vì vụ án chính trị này đấy cho nên là nó chứa đựng rất nhiều những cái, cái sự nghiệp cái số phận sự nghiệp của các quan chức chính phủ quan chức đảng nhà nước từ nhiều nhiệm kỳ này đã không ít người nhúng chạm cho nên bây giờ là phải đánh bài ngửa thôi đánh bài ngửa tức là không thỏa thuận ngầm nữa đấy mà thành lập ra ủy ban bảo hiến quốc gia và công khai đấy xét xử các cái đại án hoặc là tái thẩm lại các đại án hoặc là hồi tố các các đại án tôi nhắc lại là hồi tố các đại án từ nhiều thập niên trước như Sifu Cha rồi là Formosa rồi là thậm chí cả cái cái cái cái mười tám rồi là dầu khí Đinh La Thăng vân vân nói chung pháp luật nghiêm minh là phải hồi tố những cái vụ án những đại án các thái nguyên bô xít tây nguyên rồi vũ ngán hà tĩnh phong formosa nên <coughs> chúng ta thấy rằng là, là các báo rồi các nhà báo yêu nước ấy, yêu sự thật yêu công lý đấy và im ra và sự im ra này là tất nhiên là do đảng chỉ đạo và tất nhiên không phải là ông, ông thưởng ông nghĩa đấy mà dám tự đoạn tự động mà, mà biệt miệng báo chí cho nên bây giờ đánh bài ngửa thôi đánh bài ngửa tức là gì glass nut tiếng nga có nghĩa là công khai Brecht, ca đấy tiếng Nga cũng như là làm lại cuộc cách mạng như cái thời hoang bà chuông liệu có vị có xa sụp đổ hay không <laughs> nhà báo lê văn sơn nói với tôi là họ không dám làm đâu tôi nghĩ rằng là rõ ràng là cái khả năng này là rất khó xảy ra nhưng nó là cái giải pháp duy nhất hiện nay để mà cải cách tư pháp hay là thay máu hay cái máu độc trong ba cơ quan tư pháp cảnh sát điều tra kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân rất nhiều máu độc làm sao mà thay máu được cho nên là chúng ta có thể kết luận cái ờ, đại án tu của cổ hoài là một đại án thế kỷ nó thể hiện cái sự khủng hoảng châm trong của hệ thống tư pháp Việt Nam <coughs> thế thì bây giờ làm sao chúng ta đã có đủ bằng chứng có đủ chứng cứ rồi là có thể xây dựng được cái cáo trạng thế nhưng cơ chế để mà xử lý cái vụ án Buko Cò Voi là như thế nào không có cơ chế xét xử đáng tin cậy nếu không có tòa án bảo hiểm hay là tòa án quân sự còn như là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng trong trước quốc hội đấy ông đã khẳng định cái sự khủng hoảng của hệ thống tư pháp này và tập trung vào cái hoạt động tố tụng điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an nó là mặt pháp luật hay là hiến pháp nó là như vậy hay nó thẳng ra đấy là có hay không cái tham nhũng trong hoạt động tư pháp có hay không là tham nhũng quyền lực trong tố tụng hình sự cho nên là sự thật xa xa ra rồi Thành án toàn thế giới cao là có Tôi ngơi đồ sộ ở Hà Nội tới 8 Ngôi nhà Biệt phủ Ở Hà Thành Ở quê nhà là hàng ngàn hecta đất Tham gia vào cái những dự án của FLC thì mình chết và nó có bằng chứng là trẻ ngắn quân hòa bình đây là cắt băng khánh thành cái, cái dự án khổng lồ khu nghỉ dưỡng ở quảng ngãi flc cùng với lại ông lê khả phiêu cũng có mặt thì rõ ràng đây là tham nhũng quyền lực tham nhũng tài chính tham nhũng đất đai và có thể nói là nó khá điển hình trong cái, cái tham nhũng tư pháp hiện nay <coughs> cái con thể chế mới biết rồi ở thành phố hồ chí minh này từ lâu đã truyền thống cái câu tức là nghèo thì nó ghét à xin lỗi đúng rồi giàu thì nó ghét nghèo thì nó kinh mà thông minh thì nó tiêu diệt rồi cái tệ nạn mua con bán trước hiện nay con số chính thức là chục tỷ là sẽ phải vào quốc hội hơn hai chục tỷ là có thể mua được lon cấp tướng thì chết rồi nhưng ai bán ai mua đấy thì phải điều tra mà chỗ hiến ủy ban bảo hiến mới có thể điều tra được vụ bảy bên kiểm sát nhân tối cao cũng không đủ chức năng đủ không đủ khả năng để mà điều tra thế nên là chúng ta mừng đấy là tổng cục 2 bộ quốc phòng đã vào cuộc đánh án cái vụ án đồ cổ vào vậy cho nên chúng ta chỉ có cái tin tưởng và chờ đợi như vậy thôi còn bây giờ lý luận nhiều quá thì nó làm loãng vấn đề ra cho nên ngày hôm qua thì là đại tướng bộ trưởng bộ công an tô lâm đấy đã trả lời chất vấn trước quốc hội dùng cái hai hai vấn đề là hộ chiếu xuất nhập cảnh và là vụ ờ, về truyền thông báo chí vân vân nó không hề đề cập đến cái, cái vụ án bầu cục cầu voi của chúng ta <laughs> cho nên là, là cứ, cứ, cứ cứ yên tâm mà chờ đợi thôi như tôi nói hôm qua tôi là biết lỗ hà thì sẽ ra lỗ hồng chúng ta nhớ lại câu nói của ước trai nguyễn trái đã viết trong cái cáo bình ngô năm xưa cơn gió to quét sạch lá khô tổ kiến hậu sụp toàn đê vỡ rõ ràng là vỡ đê là cái điều khó tránh khỏi thì nên vậy Dạ vâng. Chào Minh à, Lan Tẩy Hồ Thương xin được à, chân thành cảm ơn ý kiến uh, chia sẻ trong cái bài tham luận uh, tọa đàm ngày hôm nay của chú uh, giảng viên Hoàng Minh Khiêm. À, thông qua cái nội dung chia sẻ của chú thì à, vừa rồi chúng có đặt đề cập tới vấn đề liên quan tới cái FLC đúng không? FLC ở Quảng Ngãi mà ông ờ, Tránh án Nguyễn Hòa Bình đã tham dự ờ, khai trương ờ, một trong chín cái dự án mà hiện nay <laughs> không có trong hồ sơ trong <laughs> bộ à, gì sở xây dựng của Quảng Ngãi. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là nó chuyện cười ra nước mắt. Nhưng mà chú anh Khiêm vừa rồi có nhắc tới cái vấn đề liên quan đến là có bác Lê Khả Phiêu tham gia nhưng mà không phải là Lê Khả Phiêu ạ mà là ông Trần Đức Lương. Chủ tịch nước Trần Đức Lương à, cha của Trần Tuấn Anh. Vâng thì à, cháu cũng xin à, phép à, chú khiêm là cháu được đính chính lại cái thông tin để nó chuẩn xác vâng thì thông qua cái chia sẻ của chú hoàng anh khiêm thì cháu hoàn toàn nhất trí đến bây giờ thì có thể nói rằng là đại án biêu cục cầu voi có thể là coi là đại án thiết kỷ cũng được để minh chứng cho sự xuống cấp ừ, của tư pháp nước nhà và trước các vấn đề nan giải như vậy thì có lẽ rằng cái vấn đề hiện nay chúng ta cũng không cần phải là uh, uh, gọi là là là tế nhị hay là còn gì nữa mà chúng ta phải chơi bài ngửa như chú Hoàng Khiêm nói cháu hoàn toàn nhất trí đánh bài ngửa để không cho chúng nó có cơ hội à, thỏa thuận ngầm mà nếu như cần thiết ấy, thì cần phải là gì cần phải là uh, thành lập cái ủy ban hoặc là cái cơ quan bảo hiến quốc gia để bảo vệ hiến pháp ừ, thậm chí là uh, cần phải có những cái vấn đề mà hiến pháp nó có những điều nó chưa cập nhật với tình hình thực tế Ờ, chưa cập nhật đúng với cái hiện trạng xã hội thì cũng cần phải có những cái sửa đổi bổ sung đúng không đây là điều cấp thiết đây là điều cấp bách để làm sao là hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cũng như pháp luật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam phải bảo vệ được cái quyền con người bảo vệ được nhân dân chứ không phải bảo vệ mấy cái ông ngồi ăn trên ngồi chốc đấy là cái điều mà cháu rất là tâm huyết trong cái chương trình ngày hôm nay mà uh, chú giảng viên hoàng anh khiêm đã chia sẻ trong chương trình của cháu minh lan tỏa yêu thương xin uh, được uh, chân thành cảm ơn chú nhé cảm ơn chú rất là nhiều